cần bán gấp biệt thự tại khu dân cư Phước Kiển A thuộc Sadeco Phước Kiển, nhà bè. Biệt thự xây kiên cố, diện tích, ngang 10 m, dài 19 m. Xây dựng một trệt hai lầu, sân thượng. Gồm có 6 phòng ngủ, một phòng khách, gara để xe, kho chứa đồ và một phòng thờ. Vị trí nhà ngay công viên, đường nhựa 10 m, nhà không lỗi phong thủy, không vướng cống, trụ điện hoặc bị đâm hông. Tặng toàn bộ nội thất cho khách mua khu dân cư an ninh, yên tĩnh, di chuyển sang Phú Mỹ Hưng, trường đại học, Remit, Tôn Đức Thắng, siêu thị Vivo City khoảng 2 đến 3 phút. Tiện ích xung quanh không thiếu thứ gì. Tương lai khu vực còn phát triển mạnh như hầm chui Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ, đại đô thị giai ghét nhà bè, tuyến metro số 4. Hiện tại quần thể các chung cư dày đặc, Sunrise Riverside, Sài Gòn Southern, Hưng Phát Cyber, tiềm năng giá trị bất động sản tăng mạnh. Hiện tại gia đình đi định cư nước ngoài nên cần bán gấp với giá 22 tỷ còn thương lượng cho khách thiện chí. Chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.